Chuyện cổ Phật ra, thiếu nợ phải hoàn trả, khi Phật và người ăn mày hoán đổi thân phận cho nhau. Trong kiếp nhân sinh không có gì là vô duyên vô cớ, do vậy thiếu nợ phải trả, phúc báo là từ đức mà đến, khổ đau chính là do nợ nghiệp. Cổ nhân có câu rằng, cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, trồng dư được dưa, trồng đậu được đậu. Vì thế, hết thảy những sự tình chúng ta gặp phải trong đời đều không hề ngẫu nhiên, nó chính là kết quả từ những nhân mà ta đã gieo từ trước. Khi Phật và người ăn mày hoán đổi thân phận thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm câu chuyện ngay sau đây. Người ăn mày và Phật hoán đổi thân phận một ngày nọ, một người ăn mày khoan thai chậm rãi bước vào chùa. Ông ta quỳ dưới đất hướng về phía Phật tổ bái lạy và bày tỏ nỗi lòng, thưa Đức Phật, Ngài là người con ngưỡng mộ nhất. Cả ngày Ngài chỉ cần ngồi trên Phật đường rộng lớn, có hàng nghìn tín đồ tới cúng dường, hương hoa và đồ ăn. Còn con mỗi ngày đều bị người ta khinh bỉ, còn phải chịu đói chịu khát. Điều này thật là không công bằng Người ăn mày vừa nói xong thì Phật tổ hiền linh. Hãy thử đoán xem Phật tổ từ bi ngoài chăm chú nhìn người ăn xin đang đầy vẻ tức giận, bất mãn, còn nói câu gì? Chỉ thấy Phật tổ nói với người ăn mày, mọi việc trên thế gian này tất thảy đều có nhân quả. Nếu hôm nay ông ngưỡng mộ ta như vậy, thế thì chúng ta thử thay đổi thân phận cho nhau nhé. Ông sẽ thay ta làm Phật một ngày, ta sẽ làm ăn mày một ngày. Nghe thấy một việc tốt đẹp như vậy đột nhiên rơi vào đầu mình, người ăn mày vội vàng gật đầu. Không ngờ Phật tổ khuyên ông ta chớ vội vàng đồng ý vì ngài còn muốn đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu đó chính là trong một ngày người ăn mày làm Phật, dù gặp tín đồ nào tới bái lạy, nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ việc gì cũng không được can thiệp. Vị thương nhân giàu có cầu con trai. Mắt nhìn thấy những cống phẩm trên bàn, người ăn mày đã sớm không kiềm chế được. Ông ta nhanh chóng vội vàng biểu thị đồng ý và bảo Phật tổ mau rời đi. Phật tổ vừa bước chân đi, người ăn mày liền chạy tới ăn no những thực phẩm trên bàn. Vừa định hoạt động thì có một vị thương gia ăn mặc trang trọng bước vào. Vị thương nhân bày đồ lên bàn, thắp hương và bắt đầu quỳ xuống đất cầu niệm. Thưa Phật tổ, năm nay con đã gần 50 tuổi nhưng không có con. Cầu xin Đức Phật khai ân ban cho cho con một đứa con trai người ăn mày vừa định mở miệng nói, lại nghĩ tới lời dặn trước khi rời đi của Phật tổ nên đành nhẫn chịu im lặng. Khi vị thương nhân cúng lễ xong và rời đi, ông ta không cẩn thận bị rất túi tiền bên cạnh bàn đặt đổ cúng. Vừa đúng lúc ông ta ra tới cửa, có một thư sinh nghèo bước vào. Chàng nho sinh cầu niệm đỗ bảng vàng. Chàng nho sinh quỳ dưới đất cầu niệm, thưa Phật tổ chỉ còn một tháng nữa con phải vào kinh thi con đã trải qua 10 năm gian khổ học tập. Hy vọng Phật tổ hiền linh phù hộ cho con có tên trên bảng vàng. Khi dập đầu lại tả, cậu ta nhìn thấy túi tiền bị rớt của vị thương nhân. Cho rằng Phật tổ hiền linh biết mình không có lộ phí vào kinh thi nên cố ý ban tặng cho mình. Vì vậy anh ta vội vàng khấu tạ Phật tổ. Sau đó cầm túi tiền và rời đi. Người ngư dân cầu bình an trở về người thứ ba vào cầu phúc là một người ngư dân. Ngày mai ông phải ra khơi đánh cá nên muốn tới cầu xin Phật tổ bảo hộ cho mình được bình an trở về. Vừa đúng lúc đó vị thương nhân quay trở lại tìm tiền, anh ta nhìn thấy trong chùa chỉ có một mình người ngư dân. Người thương nhân liền khẳng định ông ta chính là người cầm tiền cầm tiền của mình. Hai người tranh cãi hồi lâu, vị thương nhân nhất quyết muốn kéo ông ta đi tới báo quan. Lúc này, người ăn mày không ngồi yên được nữa. Ông ta liền hiển linh nói với vị thương nhân, tiền của ông là chàng thư sinh nghèo nhặt được chứ không phải người đánh cá kia. Kết quả vị thương nhân thực sự tìm được tiền từ chàng nho sinh nghèo và tha cho người đánh cá. Thuận theo tự nhiên thiếu nợ phải trả. Khi người ăn mày đang âm thầm đắc ý vì cho rằng mình làm được việc tốt thì Phật tổ trở về, Phật tổ ngược lại còn khiển trách ông ta đã làm trái với thỏa ước ban đầu. Anh ta đã nhúng tay vào việc người thường, thậm chí còn muốn phạt người ăn mày đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, không thể chuyển sinh làm người. Người ăn mày không phục. Ông ta cảm thấy việc mình làm không sai tại sao lại bị trừng phạt. Để ông ta tâm phục khẩu phục, Phật tổ liền đưa ông ta tới tương lai, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở tương lai, chàng nho sinh mặc dù đã trả tiền cho thương nhân, thế nhưng lại bị mang tiếng xấu là ăn trộm nên ở bề mặt đời này công danh tiền đồ bị hủy hoại. Còn về phần thương nhân đã hiểu lầm người đánh cá, ông ta cũng không được tốt đẹp. Vì hủy hoại tiền đồ của chàng nho sinh nên nguyện vọng cầu con không được đáp ứng. Ông ta chỉ đành cô độc tới cuối đời, gia sản suy bại không có người kế thừa. Trong ba tín đồ, người thảm hại nhất chính là người đánh cá. Vì người ăn mày nhúng tay chứng minh sự trong sạch của ông ta, nên hôm sau ông lại ra khơi. Rồi ông gặp phải cơn bão lớn, bất hạnh bỏ mạng ngoài biển mất cả thân xác. Thiếu nợ phải trả, khổ đau là do nợ nghiệp. Nếu như ban đầu người ăn mày không xen vào quản việc người khác, người đánh cá bị bắt giải lên quan, thì có thể thoát nạn bỏ mạng vì mưa bão. Do vậy, không phải việc gì trong thế gian chúng ta can thiệp vào đều trở nên tốt đẹp. Lòng tốt khi sử dụng tùy tiện, lại không hiểu luật nhân quả, có khi còn đẩy người khác vào nghịch cảnh. Sau khi tận mắt chứng kiến tương lai của ba người, người ăn mày tự trách mình đành cúi đầu. Tai ông vang vẳng nghe tiếng của Phật tổ. Mọi việc trên thế gian nhân loại tất đều có nhân quả. Chỉ cần một niệm thay đổi sẽ ảnh hưởng tới toàn thân tùy thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Do vậy, thiếu nợ thì phải hoàn trả, phúc báo là từ tích đức mà đến, khổ đau chính là do nợ nghiệp. Thay đổi suy nghĩ, làm nhiều việc thiện, như vậy mới có thể thay đổi được cuộc đời còn lại của mình. Độ nhân không phân giàu nghèo, ông trời trừng phạt không kể tình thân. Đức Phật từ bi với hết thảy chúng sinh, độ nhân không kể giàu nghèo, chỉ cần con người có tâm hướng thiện, chân tâm học pháp tu luyện, thì Đức Phật sẽ tìm mọi cách để cứu độ mà thôi. Dưới đây là câu chuyện minh chứng cho điều đó. Bà La Môn tự cho mình là chủng người đệ nhất. Có một câu chuyện cổ trong Phật giáo kể rằng, trong các đệ tử của Đức Phật Thích Ca có một người tên là bà Tất Cha. Anh vốn là người thuộc bà La Môn giáo, luôn được coi là giai cấp đặc biệt. Có một ngày, Đức Phật mới hỏi anh rằng, con từng là người của bà La Môn, bây giờ tín tâm kiên định với chính pháp của ta. Từ khi đi theo ta xuất gia học đạo đến nay, người của bà La Môn có khiển trách con không? Bà Tất Cha đáp, thưa có. Đức Phật, họ khiển trách rất ghê gớm. Họ nói bà La Môn là chủng người tôn quý nhất, là từ trong miệng Phạm Thiên mà sinh ra. Những chủng người khác đều là hạ đẳng. Họ trách con đã từ bỏ chủng người thanh tịnh mà gia nhập vào giáo đoàn của Đức Phật. Đức Phật khai thị Đức Phật đã sớm biết chuyện này, Ngài nhẹ nhàng giải thích. Bà Tất Cha, xã hội bây giờ phân chia chủng tộc giai cấp, có sát đế lợi, bà La Môn, phệ xá, thủ Đà La vân vân. Nói về nghề nghiệp thì có chính trị, tôn giáo, thương nghiệp, lao công. Điều này thì cũng dễ hiểu. Nhưng nếu lấy điều này để hình thành giai cấp, giải thích sự ưu việt của giống người thì tuyệt đối là sai lầm. Bất kể là chủng người nào, đều có thiện có ác. Ví dụ như trong chủng người sát đế lợi, cũng có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối, hung ác, tham lam, tật đố, oán hận, tà kiến. Những việc này tạo ác nghiệp rất nhiều. Trong Bà La Môn, Phệ Xá, thủ Đà La cũng không thiếu người hành ác hành vi bất thiện sẽ có quả báo cho hành vi bất thiện. Tuy nói là chủng người bà La Môn cũng không thể tránh khỏi luật nhân quả. Nếu như bà La Môn không có người hành ác thì nói đó là chủng người đệ nhất cũng được, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Người hành thiện sẽ có thiện quả, cái này không giới hạn cho bà La Môn, chủng tộc nào thì cũng đều giống như nhau. Tu thành chánh quả mới là thanh tịnh thực sự. Đức Phật nói thêm, con nhìn xem, bà La Môn ngày nay mà so với thời cổ đại là không có giống nhau. Họ lấy vợ sinh con, cũng giống như người bình thường. Họ nói là chủng người Phạm, là trong miệng của Phạm Thiên sinh ra, cái này là nói sằng bậy. Bà tất cha, con phải biết, bất kể là chủng người nào, cạo đi râu tóc, mặc pháp phục, tinh tấn tu đạo, thì đều có thể thành tựu thánh quả. Thành tựu thánh quả thì gọi là A-la-hán. A-la-hán mới thực là trong sạch, đó mới là đệ nhất. Các tôn giáo khác tìm cách hãm hại Đức Phật. Sau khi Đức Phật nói pháp này không lâu, những người của bà La Môn và các tôn giáo khác ở thành xá vệ thấy tăng đoàn của Đức Phật tăng lên nhanh chóng. Họ vì vậy mà ghen ghét tật đố không thể chịu được. Họ muốn tìm cách để vu oan hãm hại Đức Phật. Họ dùng tiền mua một thiếu nữ tên là Chiến Già nói cô ta đi theo tín đồ vào thành xá vệ, đến trích viên tinh xá để nghe Đức Phật thuyết Pháp. Có một lần sau khi nghe giảng Pháp và trở về trong thành, Chiến giả mặc một bộ quần áo rất xinh đẹp, tay cầm hoa tươi, sau đó đi đến trích viên tinh xá. Cô ta len lén dừng chân ở bên ngoài tu viện. Sáng sớm ngày hôm sau, dân chúng thành xá vệ đi đến trích viên tinh xá để lễ bái Đức Phật. Lúc này chiến giả liền từ hướng của trích viên tinh xá mà đi ngược lại đối diện với họ. Mọi người hỏi thăm cô ta. Cô ta nói rằng hôm qua cô ta ở trong tránh điện của trích viên tinh xá. Âm mưu bị bại lộ. Sau khi chiến giả nói như vậy thì khoảng 7, 8 tháng sau, cô ta mang một cái chậu gỗ để ở trong bụng giống như là có bầu. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang thuyết pháp cô ta ăn mặc son phấn cùng với cái thai giả và cũng lẫn vào trong đó để nghe. Sau đó cô ta đột nhiên đứng dậy và trách móc Đức Phật, ông thuyết pháp thì thật là giỏi. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi ông, ông và tôi đã phát sinh quan hệ vợ chồng, vì sao đến bây giờ mà ông không lo đi chuẩn bị phòng sinh đi? Ông bỏ lơ không quan tâm tôi, thật là không có tình nghĩa. Chiến giả nói xong thì những người ở đó đều bị sốc. Tuy nhiên Đức Phật vẫn uy nghiêm bất động. Lúc đó, cái chậu mà Chiến già bỏ trong bụng đột nhiên bị rơi xuống đất. Mưu kế ác độc vậy là đã bị vạch trần. Cô ta lúc này mới xấu hổ ôm đầu mà chạy ra ngoài. Đức Phật vẫn coi như là không có chuyện gì và tiếp tục giảng Pháp. Chấp mê bất ngộ Sau khi âm mưu bị bại lộ, đám người kia vẫn chấp mê bất ngộ. Họ vẫn muốn dùng nữ nhân để hãm hại Đức Phật. Trong đám người đó có một thiếu nữ tên là Tôn Đà Lợi thủ lĩnh của nhóm người này dặn dò Tôn Đà Lợi sớm tối ân cần ra vào trích viên tinh xá. Mấy ngày sau họ dùng tiền mướn mấy kẻ hung ác. Trong một đêm nọ, ngay lúc Tôn Đà Lợi đang đi đến trích viên tinh xá thì bị mấy người này nhảy ra sát hại. Tử thi bị ném vào đống rác ở cạnh trích viên tinh xá. Ngày hôm sau, mấy người trong nhóm tôn giáo này mới hướng chính phủ mà báo cáo, thỉnh cầu điều tra và kết quả là khi đến gần trích viên tinh xá thì phát hiện ra tử thi. Đám người tôn giáo này mới tuyên bố rằng Tôn Đà Lợi và người trong trích viên tinh xá có hành vi không trong sáng, rằng Tôn Đà Lợi đã bị hại, nhất định là vì có quan hệ bất chính. Đức Phật sau khi biết được việc này thì cho một tỷ kheo ra nói với dân chúng, sát nhân là hành vi hung ác, sát nhân là tội không thể tha thứ. Vừa mới giết chết người, giờ lại vu oan cho người khác đây là phạm vào tội sát nhân và vọng ngữ. Tạo ác nghiệp lớn như vậy, sớm muộn rồi cũng sẽ bị ác báo bất hạnh. Lập tức nhận quả báo. Vua Ba Tư Nặc của thành xá vệ là người rất tin vào Phật Pháp. Ông không dám hoài nghi sự bất tịnh của tăng đoàn. Ông ra lệnh cho đại thần phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Không lâu sau, những kẻ hành ác kia sau khi nhận được tiền công sát nhân, chúng vào quán rượu chè chén, chơi uẩn tù tì uống rượu. Bởi vì chia tiền thưởng không đều nên phát sinh cãi vã tranh chấp, vì vậy mà cả nhóm đều bị bắt. Cuối cùng khi bị tra khảo thì chúng đã khai ra nhóm người tôn giáo kia. Vua Ba Tư Nặc đã hạ lệnh bắt nhóm người tôn giáo kia và tuyên phạt nghiêm khắc tội xúi dục người khác sát nhân. Sau đó nói rõ ra sự thật cho mọi người dân đều biết. Vì vậy mà mấy tôn giáo kia ngày càng bị người dân bài xích, ngược lại đối với Đức Phật thì lại càng ngày càng tôn kính, trời trừng phạt không kể tình thân. Thực tế, Phật Pháp Hồng Truyền là không ai có thể phá hoại được. Bất luận ai mà can nhiễu thì chính là mắc vào đại tội của vũ trụ, chúng thần đều sẽ không ân xá. Thời Đức Phật Thích Ca truyền Pháp, cha vợ của Ngài cũng không nghe lời khuyến thiện mà làm nhiều việc phá hoại, cuối cùng thì cũng bị trời trừng phạt. Vậy mới nói, Phật Pháp từ bi nhưng cũng rất nghiêm túc trời trừng phạt là không nói tình thân. Khi Đức Phật đến giáo hóa ở thành câu lợi, thành chủ thành câu lợi là vua thiện giác, vốn là cha vợ của Đức Phật, bởi vì ông biết Đức Phật đã từng bỏ con gái ông để xuất ra học đạo, vì vậy mà trong tâm có phần căm giận. Khi Đức Phật trên đường đi khất thực, ông đã ngăn cản trên đường với thái độ ngang ngược. Hơn nữa ông còn nói với Đức Phật, ngươi còn mặt mũi nào mà dám đến thành của ta khất thực ta sẽ hạ lệnh cho dân trong thành không cúng dường cho ngươi. Ngươi không muốn quốc gia, không muốn phụ vương, không muốn vợ con, cứ như điên cuồng muốn vào núi Tu đạt. Lương thực trong thành ta tuy nhiều, nhưng ta sẽ không cấp cho một người không muốn quốc gia, không muốn phụ vương, không muốn vợ con. Ta muốn ngươi phải lập tức rời khỏi nơi đây. Đức Phật khuyến thiện. Đức Phật nghe vậy thì hiền hòa giải thích, xin Ngài đừng trách tôi, theo lời Ngài nói thì Ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi xuất gia cũng không phải là không muốn quốc gia, không muốn cha mẹ, vợ con, mà là tôi coi thế giới giống như là quốc gia của tôi. Coi tất cả chúng sinh giống như là cha mẹ, anh em, vợ con của tôi. Như vậy mới không phụ lòng sở nguyện của tôi Ngài là thành chủ thành câu lợi. Ngài nên yêu mến người dân toàn thành phố. Còn tôi là Phật Thích Ca ở nhân gian. Tôi nên yêu mến tất cả chúng sinh. Ngài có lòng thương con, tôi rất cảm thông cho dụng tâm của Ngài. Nhưng Ngài ở trước mặt Phật, những suy nghĩ này cũng nên sớm bỏ đi. Xin Ngài hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, Ngài sẽ hiểu rằng thành phố cũng không phải là của Ngài. Lương thực cũng không phải là Ngài một mình sở hữu, cái Ngài sở hữu chính là hành nghiệp thiện ác. Dân trong thành, lương thực, Ngài có thể bỏ đi trong một ngày, nhưng hành nghiệp thiện ác thì sẽ mãi theo Ngài ngăn cản Đức Phật độ nhân, chịu báo ứng mất mạng. Vua Thiện Giác nghe Đức Phật nói xong mà vẫn không tỉnh ngộ, ông vẫn vô lễ với Đức Phật. Đức Phật không ghi hận trong lòng, nhưng ai tạo nghiệp thì người đó phải chịu. Chưa tới 7 ngày sau, vua Thiện Giác liền mắc bệnh mà qua đời. Đức Phật truyền pháp không kể giai tầng cao thấp, không phân biệt chủng tộc, chỉ cần một lòng hướng Phật thì đều có thể tu hành. Ngược lại, những ai cố tình phá hoại Phật Pháp, ngăn cản Đức Phật độ nhân thì sẽ phải chịu báo ứng, bất luận người đó có là ai đi nữa. Hy vọng sau khi xem xong video này, quý thính giả đã có cho mình một bài học quý giá. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào thần Phật, điều đó sẽ giúp bạn được thần Phật cứu độ, đặc biệt là trong thời mặt kiếp này, khi mà thiên tai nhân họa đang hoành hành khắp nơi. Không ai biết lúc nào tai họa sẽ giáng xuống đầu mình cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn và gia đình. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –